Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với uh, kênh Industrial Review và Chúc các bạn xem video thật là vui vẻ và một ngày tràn đầy năng lượng Chủ đề của video hôm nay thì mình nói về cái bản lỗi máy lạnh của Ritan à, Mình thấy một số anh em cũng hay hỏi về cái này nên mình làm video về mình giải thích sơ sơ cái này cho các bạn coi luôn Cái này thật ra là mình đã copy từ cái um, mình dịch mình có bi và dịch từ cái cái manual của máy lạnh Titan ra thì các bạn để khi mà, mà bảo trì á nhà máy mà thấy nó có cái lỗi mã như thế này á, thì mình đọc tiếng Việt cho nó dễ hiểu ok thì ờ, đầu tiên cái mã lỗi đầu tiên A01 á các bạn thấy là đây là cái máy lạnh Titan thì cái đây có màn hình hiển thị bình thường nó sẽ hiển thị nhiệt độ bên trong tủ khi có mã, có mã lỗi á, có lỗi á, thì nó sẽ hiện cái mã lỗi trong hình đây và cái cái đèn màu đỏ cho này nó sẽ sáng lên nó hình cái chuông á nó sẽ sáng lên thì mình biết là mã lỗi có lỗi rồi thì ở đây mình nó sẽ có các mã lỗi từ A01 cho đến uh, rất nhiều nha cho đến A20 rồi các lỗi dưới này nữa rồi cái lỗi mà gần đây nhất cái máy mình nhận được á là cái lỗi A10 do đó là cái lỗi về cái hoạt dàn lạnh thì trong cái máy lạnh của mình nó sẽ có hai cái quạt là quạt à, cho dàn nóng và quạt cho dàn lạnh thì một trong hai cái quạt này cháy á, thì nó sẽ báo lên lỗi A09 hoặc A010 nó bị kẹt hoặc là nó không không nó bị cháy thì nó đều đều đều báo cái cái lỗi này các bạn thì mình nhìn là mình biết chắc là cái quạt đó nó sẽ gặp vấn đề ngay khi mà mình riêng đối với quạt này á, thì mình kiểm tra rất là dễ mình tháo nó ra cái máy lạnh ra thì mình cấp nguồn và nếu mà nó không chạy thì máy lạnh à, cái cái cái máy lạnh này nó báo đúng à, bên này á, thì mình có nhận về cái video YouTube này á, mình có nhận về một cái máy lạnh hư từ khách hàng và mình cũng đã kiểm tra cái lỗi A10 á thì mình mở ra mình kiểm tra đúng là cái quạt đó nó bị cháy và cách là mình phải đặt hàng thay thế cái quạt đó thôi đó thì một số à, cái lỗi khác như là báo cửa tủ điện mở là không một nè thì cái terminal mà đấu nguồn cho máy lạnh á, nó sẽ có cái terminal là đấu cái tiếp điểm của cửa vào nếu mà đấu không kín hoặc là à, cái công tắc hành trình nó có vấn đề thì nó sẽ báo lỗi này lên nếu mà đóng không kín cửa thì hơi lạnh trong hơi mát trong này sẽ bay ra ngoài và máy lạnh của mình chạy là rất là tốn điện năng và nó, ờ, nó chạy tăng công suất lên nó làm cho giảm tuổi thọ cái máy lạnh đồng thời là cái hiệu quả mà trái nhiệt trong tủ nó bị giảm xuống rồi A02 nhiệt độ trong tủ quá cao rồi tấm lọc nhiệt độ bên ngoài à, nguy cơ đóng băng cái dàn lạnh vì một lý do gì đó mà quạt nó không chạy hoặc là nó xảy ra lỗi gì đó thì nó gây ra đóng băng thì nó còn cái miếng nhiệt độ nó sẽ báo về à 11 là máy nén máy nén bị quá tải hư hỏng rồi trong máy lạnh có những cái lỗi mà mình thấy thường hay gặp nhất đó là cái lỗi A09 A010 ra là cảnh báo bị quạt bị hư hỏng nè rồi máy nén nè máy nén ví dụ như các bạn mà để cái dàn nóng dàn giải nhiệt à, cái dàn lam tản nhiệt nhà bề nhận nóng mà nó bị quá bụi nó không có không có giải nhiệt được thì rất là dễ sinh ra cái việc là máy nén nó quá tải và nó hư hỏng máy nén rồi thứ cái lỗi hay gặp nữa đó là cái dung ờ, bị gãy ống đồng vì vấn đề đó các bạn mở ra sửa chữa nhưng mà vô tình nó làm đụng tới cái ống đồng đó, nó bị gãy á thì cái lỗi A7 này nó hiện lên nè thiếu hụt chắc là mát nè đó hoặc là cảm biến nó bị vấn đề đó, thì các bạn xem à, mình có hướng dẫn trong cái trong dưới phần mô tả của cái video này mình có để cái link về cái việc mà mở ra kiểm tra sửa chữa máy lạnh là cái video này đồng thời một cái video khác là à, cách mà tìm mã spare bạc thay thế cho máy lạnh ví dụ các bạn mở ra kiểm tra và thấy nó không như ví dụ như quạt đi hoặc là bo mạch mà nó bị hư hỏng á, thì cái video mà hướng dẫn các bạn tìm cái mã bạc đó như thế nào thì thì nó có sẽ mình sẽ có cái video đây nè mình sẽ để cái link ở dưới các bạn theo dõi nhé à, nếu mà các bạn có vấn đề gì về máy lạnh á, thì các bạn có thể comment bên dưới hoặc là gọi về số hotline của bên mình để mình có thể hỗ, à, hỗ trợ cho các bạn rồi à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn nhớ subscribe và bấm vào chuông để theo dõi những cái video mới nhất của mình à, hướng dẫn nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi